Hi, à, xin chào các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Xe Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang.com Và trong video ngày hôm nay Hoàng Xe lại chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em một app kiếm coin ngay trên chính điện thoại của anh em luôn nha Thì nên đăng ký khoản này mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Sau em click bấm chọn lên đó, thì nay sẽ dùng giao diện như thế này thì đầu tiên nhất anh em sẽ tiến hành nhập số điện thoại này sau đó tạo mật khẩu cũng như là xác nhận lại mật khẩu một lần nữa kiếm nữa mục mã mời mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình ha sau đó một gắn này anh em nhập dãy số phía bên phải vào này và cùng nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường nhá thì sau khi đăng nhập xong rồi lúc này sẽ là một thông báo như này là latest announcement tức là thông báo mới nhất nha ở đây thì sẽ có rất nhiều các thông tin về app thì anh em có thể đọc nha ok sau khi đọc xong rồi anh em nhấn vào đóng này thì anh em quan sát này là mình cũng đã nhận 800 TX hoàn toàn miễn phí luôn nha và chia sẻ với những anh em mới là 800 TX này áp chưa cho ta luôn nha kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có rất nhiều các mục thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho anh em luôn nha kéo xuống tiếp nữa sẽ là ví tiền cũng như là tài khoản khuyến mãi này hay là tham gia để anh chịu phú cho nha rồi kế nữa là dữ liệu nền tảng này cũng như là giới thiệu về app này này và cùng là các đối tác toàn cầu nha và chia sẻ với anh em ý, là đối pháp này chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền nạp tích vào để có thể kiếm tiền kiếm tích ha vậy làm sao chúng ta có thể nạp tích ạ anh em truy cập vào mục nhà cho mình này là trang chủ với đây kế tiếp nhấn vào gửi tiền hay chính nạp tiền nha thì em quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã qr cũng như là địa chỉ ví tx của anh em trên app này anh em nhấn vào sao chép địa chỉ để lấy anh sao chép địa chỉ ví tx này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask, rồi Onet vân vân và mười ha kế tiếp chuyển tiền địa chỉ phía này để thấy anh nạp tiền nhá thì kê bây giờ mình sẽ thấy anh nạp tiền luôn để em quan sát dễ dung nha ví dụ như đây mình truy cập vào ví Binance của mình này thì ở giao diện trang chủ anh em nhấn mục ví cho mình nha kế tiếp chọn rút này sau đó tìm kiếm anh em tìm kiếm cho mình từ khóa là đồng coin TDK kế tiếp chọn gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này ok thiếu này sẽ là một giao diện chuyển tiền như này thiếu tiên nhất là mục địa chỉ anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví Techflight Chap kia vào đây ha thì mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là cho tc 20 này sau đó anh em sẽ tiến hành nhập số TDX anh em muốn nạp vào mục số lượng nha dù đây mình nạp 50 TDX chẳng hạn này thì cái tiếp anh em quan sát góc trái dưới cùng này là số TDX anh em nhận được ở trên app kia sẽ là 49 TDX nha tức là phí mạng lưới đây là một TDX đó sau đó kế tiếp anh em nhấn vào nút ở góc bên phải dưới cùng này kế tiếp chọn xác nhận cho mình nha Ok, sau khi chuyển tiền chuyển TDX thành công rồi em quay trở lại app và nhấn mục đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình nha rồi thì em quan sát này là mục TDX gửi tiền đầu tư là mình đã nạp 49 TX thành công vào app này rồi nha. Thì đó là cách nạp tiền vào app này cực kỳ đơn giản rồi chưa ạ? Thì sau khi nạp tiền xong rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền nhá. Anh em nhấn mục thương mại này, tức là trading đấy. em quan sát này, ở đây có 5%, 5% nghĩa là sao? Là chúng ta sẽ nhận được 5% trên tổng số TDX anh em đầu tư nha và cứ sau 24 giờ đây tức là một ngày anh em sẽ rút tiền được một lần nha thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất cách kiếm tiền chính ở chơi apply tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục đăng lại này tức là chia sẻ link đấy khi em qua ra này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR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 là ngoài ra chia sẻ thêm ấy là từng cấp 1, cấp 2 và cấp 3 thì em sẽ nhận lần lượt mức hoa hồng là 10, 4 và 2% nha. Ok, tiếp theo nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em một rút tiền này. Thì em quan sát này, ở đây chúng ta sẽ có 3 ví để rút tiền nha, là ví chính, ví thu nhập và ví tài chính này. Đó, và anh em cũng có thể quan sát thấy này là mức rút tiền hàng ngày của mình ấy, ở đây là 1,225 TDX nha. Đó thì mình sẽ điền vào đây này là 1,22 nha. Vì sao? Vì app này chỉ cho chúng ta rút là hai chữ số thập phân thôi anh em nha. Cái tiêu mục địa chỉ anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tết của anh em cho các sàn hoặc ví tiền từ như Binance, Chonet, MetaMask rồi Honor, vân vân và MMH. Ví dụ như đây mình dán địa chỉ ví tết của mình trên sàn Binance này. Sau đó anh em nhập mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giúp chúng ta tạo tài khoản vào đây ha. Và cùng nhấn vào xác nhận để anh rút tiền này. Ok như vậy là mình đã rút tiền thành công. Bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tiền, xem trade của mình đã được cộng hay chưa ha. Ok thì em có thể quan sát thấy này là mình cũng đã nhận 1,2 trade thành công rồi nha. Anh em thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này. Sẽ có số trade anh em nhận được cũng như là mạng lưới ví nạp tiền, địa chỉ rồi, thế xích cũng như là thời gian tiền về nha. Đó anh em thể quan sát thấy nha. Thì đó là cách rút tiền trên app này cũng đơn giản như cách nạp tiền đúng chưa ạ?